mình sẽ quay lại cảnh bắt ngựa chú ngựa yêu thương nào đầu tiên là phải đi tìm con ngựa một con ngựa hoang ở trong rừng bắt ngựa trong một cái đêm tối như này trên bản đồ con nó thấy con ngựa ở đây sao mình không thấy đâu nó lại lại bắt trước mình à đã ra đen thì chớ mà lại còn đi vùng tối không nhìn thấy con nào à không có luôn Thôi. điên đấy nhở ăn cái gì này nhiều đáp rồi tránh đường ra anh chạy tránh nước mấy con yếu tình đây rồi đã phát hiện ra một em đầu tiên xuống ở đã rồi em rồi tóm ngay em ấy thôi cổ như đâu ra thằng quái đánh mình sau này thằng điên đi bố mới làm gì mày Mất to nữa lại phải đi tìm con khác này mình chắc may mình chạy mình sâu vào nó này nó điên lên nó ra đánh mình chạy đúng mòn đi trong rừng rậm này có thấy con nào đâu tối mù tối mịt này đi tìm chỗ xa vậy kia đây rồi em nữa rất chống trả xung quanh không có ai cả từ uh, em này nhìn có vẻ đẹp đấy em mới về làm làm vợ cho em kia oh. nào nào nào nào đừng có dây dụa nữa come on cho ăn kẹo đi okay, okay. rồi bây giờ là chơi với nó đi chúng ta bắt đi oh, come, come, come on đi, nào nào thôi thôi thôi thôi nào nào ui bắt em rồi cảm ơn nhé rồi xong quét